Nhà vườn Dương Tuấn Đức xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị đang theo dõi video ạ Hôm nay thì à, nhà vườn mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người một loài hoa đó là hoa ngũ sắc Nghe cái tên thì rất quen thuộc với mỗi chúng ta rồi Nhưng mà ở đây là mình muốn giới thiệu đến những cái màu sắc mới lạ của loài hoa này nhé mọi người nhé Trước mặt mọi người đây đang là chậu hoa ngũ sắc vàng nghệ mọi người ạ Và đây là cái màu mà mình ưng ý nhất trong tất cả các loại ngũ sắc nó vừa đẹp lá và nó cũng đẹp cả hoa nhé mọi người hoa của nó màu rất là tươi nói về ngũ sắc thì hiện nay có rất là nhiều màu sắc khác nhau như là màu vàng nghệ này đỏ đô trắng và vàng chanh nhưng mà mình ưng ý nhất thì vẫn là cái màu vàng nghệ này nhé mọi người ạ cái lá của nó nhỏ và cái hoa của nó màu sắc rất là tươi sáng mọi người đây mình sẽ cho mọi người xem một số màu đây là màu trắng nha mọi người nhé đó màu trắng này và đây là màu vàng chanh màu vàng chanh hay còn gọi là màu vàng mỡ gà mọi người ạ đó cái màu vàng mỡ gà này thì nhìn nó nhạt hơn là màu vàng ngạ nhé đây màu vàng ngạ bên trên ở ngoài thì nhìn cái màu vàng ngạ này nó đậm và nó nó nhìn nó tươi hơn nhé mọi người chứ nó không nhạt như ở trên video đâu ạ ở ngoài nhìn màu nó rất là tươi và đậm nữa và màu vàng mỡ gà này thì nhìn nó nhạt nhạt hơn này bên cạnh là màu trắng này đây gọi là màu đỏ đô nhé mọi người màu đỏ đô và màu tím ngũ sắc thì cực kỳ khỏe mọi người ạ cây khỏe và nhanh lớn ít sâu bệnh hầu như là không có sâu bệnh nhé mọi người và ra hoa liên tục quanh năm luôn một đặc điểm khác mà mình rất thích ở cái màu à, vàng hẹ này đó là nó rất là sai hoa nha mọi người nó sai hoa hơn là các giống ờ, màu khác nha mọi người đây mọi người nhìn màu trắng và màu vàng mỡ gà đây hoa của nó rất là thưa và lá của nó to nhé nhưng mà riêng cái màu vàng ngạ này thì sai hoa và lá của nó lại nhỏ nữa nó đẹp cả lá đẹp cả hoa nói chung là cái màu này mình ưng ở tất cả các đặc điểm luôn vừa đẹp lá vừa đẹp hoa này và lại còn sai hoa là hoa liên tục quanh năm nữa màu tím rũ thì rất nhiều bạn thích đây ạ màu tím rũ đây rất nhiều bạn thích nhưng cái màu này phong hoa của nó nhỏ nhé mọi người nhé đó mình so sánh hai bông hoa này phong hoa của cái màu tím rũ này nó nhỏ hơn so với lại các màu khác đó và nó ít khi làm hoa hơn nhé mọi người cái riêng cái màu tím này thì nó ít khi lặp hoa nếu mà mọi người muốn nó sai hoa thì mọi người phải có phân thuốc được cơ phải đủ chất dinh dưỡng thì nó sẽ sai hoa còn như cái màu vàng này thì mình cứ bỏ vạ đấy nó cũng rất là sai nhé mọi người nhé nói chung là mình người tưới lắm mà nó vẫn rất là xiên hoa mọi người ạ và bạn nào yêu thích cái màu này thì à, hiện tại nhà vườn mình đang cung cấp cây giống như mọi người đây ạ mình sẽ cho mọi người xem cây giống của vườn mình đó mình ươm vào bầu như vậy để cho nhẹ ship nhé mọi người dễ nó ra rất là mạnh như mọi người đó rễ của nó rất là khỏe ạ và cây nhỏ xíu thì nó cũng có hoa nhé riêng cái hàng này thì nó rất là khỏe và nó xiên hoa nữa nên là cây nhỏ xíu của nó cũng sẽ ra hoa nha mọi người hiện tại thì mình đang bán cái cây giống như vậy chỉ có giá là hơn 10k thôi mọi người ạ hơn 10k một cây như vậy và mọi người trồng chỉ vài tháng là sẽ có một cái chậu hoa đẹp lung linh như ở trên hình này nhé mọi người nhé ngũ sắc thì nó rất là nhanh lớn và mọi người nếu mà không thích nó tốt quá thì mọi người cứ bấm ngọn đi nhé càng gốc già thì nó sẽ càng sai hoa nhé mọi người mọi người càng bấm ngọn nó ra càng nhiều cành nhánh thì nó sẽ lại càng nhiều hoa mà loại này thì mọi người có thể trồng chậu để ở trước cửa nhà hoặc là mọi người trồng để làm điểm nhấn cho sân vườn và trồng trên ban công cho nó rũ xuống thì nhìn cũng rất là đẹp đó mọi người nhìn này cái loại này vừa có thể trồng đứng hoặc là để cho nó rũ xuống thì nhìn nó cũng rất xinh nhưng nó không thua kém gì cái màu tím đâu ạ và nó còn đẹp hơn cái màu tím đó mọi người nếu mà mọi người yêu thích giống ngũ sắc này mà chưa tìm được ờ, địa điểm để mua thì cũng có thể uh, liên hệ với mình nhé qua số Zalo là 038 396 6903 mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người nhé hoặc là mọi người có thể ấn vào đường link ở dưới mình có bán ở trên Shopee đó mọi người video của mình xin được kết thúc tại đây ạ và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ạ và nếu mọi người ờ, yêu quý Ừ, hãy cho mình một nút like và nút chia sẻ để mình à, có động lực ra các video tiếp theo nhé. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú các anh chị trong các video